Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại hình ảnh tổ công tác 363 công an thành phố, Thủ Đức thành phố. Hồ Chí Minh yêu cầu một nam thanh niên dừng xe, xuất trình giấy tờ đi đường để kiểm tra. Tuy nhiên, dù ra ngoài sau 18 giờ lại không có giấy tờ hợp lệ nhưng cách xử lý linh hoạt, cùng hành động giúp đỡ tức thời của các chiến sĩ đã khiến nhiều người cảm động. Nam thanh niên cũng gấp gáp trình bày mình ở trọ bên ngoài nhưng do ông anh vừa mất nên chạy vội về nhà để nhìn mặt lần cuối, do vậy anh mới ra đường vào lúc này. Nghe vậy, một đồng chí công an hỏi, Nhà anh ở chỗ nào thì nam thanh niên lắp bắp trình bày, em có chứng minh nhân dân và bằng lái xe. Anh trai ruột em mới mất, nhà ở đường Tân Lập. Em có thể gọi để anh nói chuyện điện thoại với ông anh khác của em. Ngay sau đó, một đồng chí công an cũng lên tiếng, sao chạy lẹ dữ vậy, tôi chạy theo ông còn không kịp nữa. Sau khi kiểm tra căn cước công dân và hỏi địa chỉ nhà cụ thể, một cán bộ công an bình tĩnh nói, giờ tôi đi cùng ông xác minh luôn được không? Tôi dẫn ông về tới nhà luôn. Thanh niên rối rít đồng ý, dạ, hồi nãy em xin anh dẫn đi mà, Em biết nhà em nhiều trạm lắm nên em xin anh dẫn đi. Trước khi đi, đồng chí công an cũng nói thêm, ở trên còn mấy trạm nữa, tôi dẫn anh về tận nhà để cho khỏi bị kiểm tra. Khi về đến căn nhà nhỏ nằm trong con hẻm, chiến sĩ cảnh sát giao thông thấy gia đình nam thanh niên đang lo hậu sự cho người đã khuất. em Sorry anh, cảm ơn anh nhiều. Em biết em em biết là em em không lãi em em không có có anh là không quan trọng được luôn. Đừng rồi. Cảm ơn anh phải anh nhiều lắm.